À, xin chào anh chị nhà đầu tư. À, hôm nay thì chúng tôi sẽ làm một cái video để hướng dẫn anh chị sử dụng cái uh, bộ lọc um, cổ phiếu theo phương pháp Caslim. Thì trước khi mà vào cái cái cái bộ lọc này thì um, tôi chia sẻ qua một chút về cái phương pháp này để uh, anh chị nhà đầu tư thì nắm rõ. Uh, như anh chị biết thì uh, thông thường uh, khi tiếp cận với thị trường chứng khoán thì có rất nhiều cách thức để chúng ta có thể tiếp cận với thị trường à, trong đó có hai cái um, phương pháp um, chủ đạo đó là phân tích cơ cơ bản và phân tích kỹ thuật à, trong đó phân tích cơ bản là chúng ta sẽ tập trung vào những yếu tố nội tại của doanh nghiệp các yếu tố um, về à, ngành về vĩ mô ngành để chúng ta có thể lựa chọn ra những doanh nghiệp mà được định giá hấp dẫn để chúng ta mua vào và chúng ta nắm giữ ờ, còn phân tích kỹ thuật thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái cổ phiếu mà nó trong một có trong xuống tăng giá và chúng ta lựa chọn cái thời điểm thích hợp để chúng ta mua vào ờ, để hưởng, hưởng cái chênh lệch giá trong ngắn hạn thì bản thân hai phương pháp đó thì nó sẽ có những cái ưu nhược điểm riêng ờ, và phương pháp uh, là một phương pháp mà nó sẽ kết hợp cả phân tích cơ yếu tố phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật vào trong việc lựa chọn cổ phiếu trên thị trường phương pháp này thì chắc là nếu anh chị nào đã đọc những cuốn sách kiểu ví dụ như làm giàu qua chứng khoán thì anh chị chắc anh chị sẽ không không không lạ lẫm gì với phương pháp này của uh, phương pháp Caslim này uh, thì ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu qua về phương pháp này uh, thứ nhất phương pháp này là chúng ta thấy rằng là uh, phương pháp này sẽ chọn lọc cổ phiếu dựa trên uh, uh, 7 yếu tố sau đó đầu tiên là yếu tố mặt chữ C tức là lợi tức trên um, cổ phần trên quý hiện tại à, thứ hai là cái tỷ lệ tăng trưởng lợi tức hàng năm à, thì hai cái chỉ số này nó là hai cái chỉ số về yếu tố um, cơ bản của doanh nghiệp để đánh giá rằng là cái um, cái tốc độ tăng trưởng về doanh thu và tăng trưởng về lợi nhuận của doanh nghiệp trong uh, so với cùng kỳ nó nó có tốt hay không đúng không ạ à, yếu tố thứ ba là yếu tố chữ N là về cái sản phẩm mới hoặc lãnh đạo mới cái giá lên tầm cao mới thì đây có thể là được coi là một cái chất xúc tác cho cái doanh nghiệp à, ví dụ những cái doanh nghiệp mà có những cái sản phẩm mới thì à, thì điều đó nó sẽ ờ, sẽ sẽ giúp cho cái doanh thu của doanh nghiệp ở quả quả cái doanh nghiệp đó nó tăng trưởng trong thời gian tới và với việc cái doanh thu tăng tăng trưởng thì kéo theo đó là những cái, cái lợi nhuận của doanh nghiệp nó cũng sẽ được um, cải thiện và đấy chính là một cái chất xúc tác có thể khiến cho cái giá cổ phiếu nó tăng trưởng một cách bền vững à, hai yếu tố về chị S và chị L thì chúng ta thấy rằng là yếu tố về mặt cung cầu và yếu tố về mặt là doanh nghiệp là dẫn đầu hay cuối bảng hay là chữ y là cái sự tham gia của tổ chức sự tham gia tổ chức ở đây có thể hiểu rằng là uh, những cái doanh nghiệp nào mà có cái tổ chức uh, nước ngoài hoặc tổ chức trong nước nắm giữ hay là họ là những cổ đông lớn của những cái doanh nghiệp này uh, thì gần như là những những cái doanh nghiệp này nó khá là là tốt bởi vì sao bởi vì là những cái tổ chức trong nước hay tổ chức nước ngoài trước khi họ mua vào cái doanh nghiệp hay cổ phiếu đó thì họ đã đã ờ, họ đã đánh giá rất kỹ doanh nghiệp đó rồi sau đó thì việc là chúng ta gọi là đi theo um, đứng trên vai khổng lồ tức là những cái doanh nghiệp mà um, có những cái quỹ um, nổi tiếng ví dụ như trên thị trường Việt Nam ví dụ như DC hay Vinacap chẳng hạn họ mua vào cổ phiếu đó thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm uh, để chúng ta tham gia những cái doanh nghiệp đó cái yếu, yếu tố cuối cùng là yếu tố chữ M tức là về xu hướng thị trường chung Ờ, thông thường các uh, về phương pháp uh, phân tích cơ bản ấy, thì chúng ta thường uh, bỏ qua cái yếu tố về mặt uh, mặt mặt thị trường đúng không ạ về diễn biến giá đúng không ạ thì um, phương pháp này là phương pháp mà chúng ta kết hợp cả được về yếu tố cơ bản và cả về mặt yếu tố kỹ thuật trong đó có về mặt xu hướng thị trường chung này xu hướng thị trường chung ở đây tức là gì tức là chỉ tham gia khi mà thị trường trong xuống tăng giá hoặc cổ phiếu đó trong đang trong xuống tăng giá đúng không ạ hay là chúng ta có yếu tố mặt cung cầu yếu tố mặt cung cầu nó cũng chính là cái bản chất đằng sau của cái việc giá nó nó nó chuyển động đúng không ạ tức là cung mà lớn hơn cầu thì giá nó sẽ giảm và ngược lại cầu mà lớn cung thì giá nó sẽ tăng thì trên đây là bảy cái cái cái um, tiêu chí để lọc ra cổ phiếu theo phương pháp Caslim um, thì căn cứ vào bảy cái tiêu chí này thì chúng tôi có có lọc ra một cái um, tôi chúng tôi có lọc ra một cái um, bộ lọc để anh chị có thể à, có thể tham khảo đây ở đây ví dụ như là chúng tôi có lọc theo các tiêu chí về mặt um, về mặt phân tích cơ bản và về mặt uh, phân tích kỹ thuật và ra một cái danh mục cổ phiếu uh, đâu đó chỉ khoảng tầm 5 đến 10 mã thôi uh, và cái danh mục này thì chúng tôi sẽ cập nhật uh, hàng tuần và hàng tuần thì các cổ phiếu danh mục này nó sẽ có sẽ có sự thay đổi bởi vì sao bởi vì là ở đây chúng ta kết hợp cả yếu tố phân tích cơ bản tức là ờ, khi nào mà doanh nghiệp mà có cái báo cáo quý thì cái những cái yếu tố cơ bản đó nó mới thay đổi đúng không ạ còn ngắn hạn đấy nó sẽ thay đổi khi mà cái yếu tố về mặt uh, thị trường ví dụ như là về mặt xu hướng này đúng không ạ ví dụ là về mặt cung cầu nó thay đổi thì uh, sẽ có danh danh những có những cổ phiếu nó sẽ lọt vào danh uh, mới nó sẽ lọt vào danh sách này hoặc là có những cổ phiếu mà trong danh sách này nhưng mà nó không thỏa mãn những yếu tố về mặt thị trường thì nó sẽ bị loại ra đúng không ạ chính vì thế mà chúng tôi sẽ cập nhật um, hàng tuần để anh chị có thể tham khảo cái cái danh mục này à, và khi mà anh chị nhận được cái danh mục này thì cách sử dụng của nó như thế nào thì danh mục này là danh mục mà chúng tôi đã chọn lọc rất rất kỹ qua tất cả yếu tố về mặt phân tích cơ bản và kỹ thuật đúng không ạ uh, tức là đây đang những doanh nghiệp mà thỏa mãn cả yếu tố về mặt ờ, cơ bản và cả yếu tố về mặt kỹ thuật tại cái thời điểm mà chúng tôi đưa ra cái cái cái bộ lọc này uh, và chúng ta sử dụng bộ lọc này như thế nào cho nó hiệu quả trong quá trình uh, chúng ta giao dịch thì ví dụ ở đây anh chị thấy là chúng ta đang có những cái mã này đúng không ạ thì để mà chúng ta có thể uh, sử dụng một cách uh, hiệu quả cái cái bộ lọc này thì chúng ta sẽ đi kiểm tra lại tức là ở đây chúng ta chỉ lọc ờ, dựa trên yếu tố về mặt xu hướng thị trường về mặt um, tức là xu hướng của cổ phiếu đúng không ạ về mặt cung cầu thì câu trả lời tiếp theo là chúng ta sẽ phải tìm ra được một cái thời điểm thích hợp để chúng ta mua vào cổ phiếu này đúng không ạ ví dụ như trong danh mục này có những cổ phiếu nó đang tăng nó đã tăng giá rất ờ, rất rất nhiều rồi và nó không có cái điểm mua nữa thì rõ ràng là nó không phù hợp cho chúng ta giao dịch trong ngắn hạn do đó thì um, khi mà chúng ta có bảng giá này thì chúng ta sẽ phải check qua về về cái đồ thị kỹ thuật của các cổ phiếu để chúng ta tìm cái điểm bù vào đúng không ạ ví dụ ở đây linh sẽ ví dụ cho anh à, anh chị đây chúng ta sẽ đi kiểm tra về mặt uh, yếu tố mặt kỹ thuật ví dụ như danh mục vừa rồi chúng ta có như là uh, à, BVKE đúng không ạ đây thì chúng ta sẽ kiểm tra về mặt về về về yếu tố về mặt um, điểm mua của chúng ta đúng không ạ thì ví dụ ví dụ chúng ta đã thấy rằng là chúng ta nhìn một cái đồ thị kỹ thuật này chúng ta thấy rằng cổ phiếu này đang ở trong một cái vùng trong một cái vùng hỗ trợ này đúng không ạ hỗ trợ ngắn hạn này thì rõ ràng là chúng ta có thể chờ những cái thời điểm mà cổ phiếu nó tạo một cái vùng cân bằng ở đây thì chúng ta mua vào đúng không ạ hay là trong danh mục có cổ phiếu HDC chẳng hạn thì đây HDC đang trong một cái vùng vùng giá này tuy nhiên thì ờ, ngắn hạn chúng ta vẫn chưa có cái điểm để chúng ta có thể, để thể cân nhắc chúng ta mua vào cổ phiếu này đúng không ạ hoặc là một cổ phiếu khác là cổ phiếu về uh, ờ, MBS trong danh mục đó thì anh chị thấy rằng là Ừ. tại sao là chúng ta phải check qua về, về, về yếu tố về mặt kỹ thuật bởi vì là như thế thì chúng ta tìm một cái điểm để chúng ta mua vào thôi cổ phiếu tốt mà mà không có điểm mua đủ tốt thì nó cũng không có nhiều ý nghĩa trong cái việc giao dịch ngắn hạn đúng không ạ đó ví dụ như cổ phiếu này chúng ta thấy đang test lại cái vùng hỗ trợ quanh đây thì chúng ta có thể chờ những tín hiệu ở đây thì chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua vào thì đó là cái cách mà sử dụng cái uh, cách mà chúng ta sử dụng cái bảng uh, kết quả bộ lọc Caslim này thì chúng tôi sẽ cập nhật cái bộ lọc này uh, vào à, hàng tuần để anh chị có thể à, thể tham khảo và đưa ra quyết định mà à, giao dịch bởi vì đây là có những cổ phiếu đã thỏa mãn tất cả các yếu tố về mặt um, cơ bản về mặt kỹ thuật và cấp phát cái bộ lọc quan rừng bộ lọc quan rừng tức là cái bộ lọc mà chúng tôi lựa chọn những cái doanh nghiệp mà nó có những cái um, cái tiêu chí tốt ở trên thị trường để đưa đến anh chị do đó đây là những cổ phiếu mà mà mà thỏa mãn được những cái um, tiêu chí của bộ lọc Caslim uh, cảm anh chị ờ, thì cái video này là cái video hướng dẫn sử dụng cái cái cái bộ lọc này uh, cảm ơn anh chị đã theo dõi video và hàng tuần chúng tôi sẽ sẽ update cái danh mục này đến anh chị trên fanpage để anh chị có thể uh, theo dõi uh, hàng tuần cảm ơn anh chị